Thứ nhất là cô cho mình cùng nhau đi về phần lý thuyết, về phần phương pháp, các nội dung liên quan. Các bạn lưu ý cho cô Lan, đó là nội dung đầu tiên cô muốn nhắc tới, đó là quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu. Các bạn cùng theo dõi nhé. Cô Lan sẽ có, được chưa nào? Cô Lan có đường thẳng D. Cô Lan xin phép nhắc lại quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu. Được chưa nào? Đây là đường thẳng D. Được chưa Thế thì ở đây là cô Loan sẽ lấy điểm B nằm ngoài đường thẳng à thẳng D. Thế thì ở đây lấy điểm B nằm ngoài đường thẳng D. Thế thì từ điểm B cô Loan sẽ hạ một đường thẳng vuông góc xuống à xuống cạnh đường thẳng D. Được chưa nào? Thì đây cô Loan lấy điểm A. Trên đường thẳng D, cô Loan lấy điểm C bất kỳ. Được chưa nào? Đó, thì đường thẳng BC của mình đường thẳng BC của mình được gọi là đường à đường xiên. Như vậy các bạn lưu ý cho cô. Các bạn lưu ý cho cô Lân là điểm A được gọi là gì ạ? Điểm A được gọi là hình chiếu của điểm B trên đường thẳng D. Và BC được gọi là hình chiếu. Nhưng hình chiếu của ai ạ? Hình chiếu, xin lỗi các bạn, ở đây là BC được gọi là đường, à, đường xiên. Còn AC được gọi là hình, à, hình chiếu.